mình chết bên đấy lại không mở chứ sao bên này em ơi clip của Hoàng Văn Quảng Sơn bên kia nó vào thế cây mình không mở được mở lụp lên là nó sập thì cũng va vào cây thôi ô khỉ này thì thật không ra khỏi lục luôn chắc phải ra ngăn rồi anh em ạ mở nốt bên lục bên kia 三斤了。 gió quá anh em ạ rất là ok là dạ, ok mới tội là gió nó không ra được hết cái nước của nó yếm đậm gió anh em ạ kể không gió thì con này chơi rất là hay gió quá nhỉ, gió này nó, nó đấu mất sung lắm anh em ạ đậu còn khó mà nói gì là đấu yếm rất là đẹp con này chém cánh rất là ok Bây giờ mình đã trên núi rất là cao nha anh em không phải bẫy chỗ mình đâu mình rất là xa núi cao lắm lát hết clip mình ờ, quay cho anh em xem nhé cực kỳ cáo luôn nó không thể đậu được cầu làm nháo hết cái nước đấu của một uh, con chim không mà con này chém cánh này rất là ok đấy đó qua nhọn này đấy, xáo đây núi cao chưa núi cực kỳ cao luôn cây cây cối cũng rất là cao tục nha anh em vừa bỏ đi đâu một tí này con này à, chém cánh rất là ok chỉ mỗi tội là gió quá nên là nháo hết cái nước đấu của con chim rừng trên này à, lúc nào cũng gió thế nha anh em bởi vì trên này à, là trên cao mà lúc nào cũng gió như vậy không bao giờ lặng gió chim gần như không đậu được mùa thực chiến nha anh em kích đậu cành này ghê nhỉ bên này mình không mở lụp chứ mở mỗi một cánh này bởi vì cái à, cành nó đậu là ở đây và nhảy xuống đây video nha anh em mấy con mấy con về nó chạy ra đuổi giờ quay lại con này chém cánh rất là tốt nếu mà thời tiết không xấu như thế này thì chém cánh ok hơn nhiều thời tiết ở trên cao này gió quá clip này chắc phải đặt tên là gió to mất gió nhiều quá yếm này rất là đẹp đến xì luôn chân nó bị sao ấy, bỏng chân à? đó tuyệt vời lại ra này con này nhìn lanh lẹ thật chày ẩm ẩm đây là chim rừng già đây anh em ạ con này chắc phải mấy mùa rồi không ai bấy lát bấy được mình sẽ ra sẽ quay clip uh, gỡ bổi cho anh em xem nhé xem nó giả chưa nào lâu lắm không làm cái clip à, gỡ bội. à con này thực sự là đáng nuôi này quá chuẩn chim từ yếm đến rộng đến cách đấu bọn này chơi ly lắc này rất là đáng nuôi thật sự đâu rất là phê sung mãn luôn gần như là nó không bị à, hụt lửa đấu nhiệt từ đầu à, đến cuối luôn càng đấu càng nhiệt đấy. con này đấu sung thật đấy tuyệt vời này núi mới là tuyệt vời này mình bấy được vô vàn chim rồi nhưng mà ít khi khen con nào thật lòng á anh em nào mà mua được con này à, nếu về nuôi mới là tuyệt vời chim rừng già mà Nền đấu nó cũng rất là lạ chuẩn bị đến hồi kết rồi anh em ạ không lâu nữa đâu và vâng, sập chim rất là nhanh nhẹn nhìn nó di chuyển rất là nhanh luôn thật sự mình ờ, rất là kết con này 哎。 bụi lắm rồi đấy chuẩn bị xong này con này quá là tuyệt vời luôn Cảnh có mỏ có cầu có dáng có yếm có luôn 哎。 ngứa lắm rồi chim già dựng khôn quá máy không đánh này nào nhảy đi 这样好美 đáng nuôi anh em nào mà thích chim thi đấu ấy, đấu lì này clip dài thì con này hợp lý nhất đấu rất là sung gần như là rất là đều chim Ái da. thiếu câu chế nữa là, là căng mấy con ngoài rừng lại về sợ nói ra đuổi ấy. cái sang bên này thì lâu lắm let's see. đừng nhá như rồi đừng rồi mày đấy không phá mình chết bên đấy lại không mở chứ sao bên này em ơi clip của Hoàng Văn Quảng Sơn bên kia nó vào thế cây mình không mở được mở lụp lên là nó sập thì cũng va vào cây thôi ô khỉ này thì thật không ra khỏi lục luôn chắc phải ra ngăn rồi anh em ạ mở nốt bên lục bên kia 3軒目は con chim sâu này quá rồi Đây là mối thực chiến của mình nha. Nhảy xuống luôn đấy, đừng xuống cây nữa. Ô mẹ con chim này. chắc phải ra chỉnh lại lục anh em nhé này có vẻ không ổn tôi mình đã chỉnh lại nhé Vậy sao bên này có Sang bên này Dòng nó sang em ơi thôi mình ra chỉnh lại nhá tiếp tục clip nha nếu nó đánh nhau lâu quá mình vừa ra chỉnh lại cái lụp này đấu rất là sung ốc mồm mà đánh nhau lâu quá phần này nhảy vào chịu chết thôi con này phải nói là siêu khủng mẹ nó lại đánh bên này còn hấp hơi này bên kia em ơi thua bó tay <coughs> cứ toàn me me cái bên mà mình không muốn bỏ lục lên bởi vì ở cành đấy không thể bỏ hai lục lên đấy con này khô không tránh cầu tử luôn thế thôi cứ me me mấy cái bên này không không mở sập nhỉ đấy lên trên đầu ấy có một con về đấy tuyệt vời nha anh em hàng nó về đội của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn nha một con bội siêu vip rất là sung đánh rất là khôn này bây giờ vẫn còn đánh cái mồi đây đây là mồi thực chiến của mình nha, hàng nó về đội nha, ok hôm nay mình sẽ quay clip gỡ bội cho anh em xem đây núi rừng rộng mênh mông này cơ mà toàn là đồi núi cao thôi đấy cỏ không mọc được đây phải gọi là hàng siêu vip cho anh em con hàng kinh khủng đây thực chiến ờ, đang ăn thịt nó đây đây hai à, thầy trò phải mất ờ, tầm ờ, hơn một tiếng thì mới mới đưa được con à, quái vật này về đội giỏi lắm thôi mình à, gỡ bổ cho anh em xem nhá ôi rồi hai thầy trò mệt quá anh em ạ se eu vi rồi thôi em ơi Đây, chim yếm rất là đậm Móng rất là đầy đủ nhá Móng mỏ ok hết Đây. Anh em hãy kết con bổi uh, <clears throat> tuyệt vời này thì alo mình nhá Số điện thoại của mình ở trên kênh uh, youtube Quảng Tara vẫn uh, có rồi ạ chào anh em nha cảm ơn anh em